nhập ngủ anh hay dẫn em về cùng ngoài ô có cỏ mong mây ở đây em vắng thưa người còn ta với trời thời gian vào đêm đừng sao lắm bảy nhân gian để đêm coi thú tay vàng tìm nhà vua thấy gần ngủ trên có ngập ngùa